bạn và các em thân mến hôm nay chúng ta tiếp tục cái phần uh, nhập chi tiết cho sản phẩm Buổi trước thì tôi đã nói đến cái phần uh, uh, tạo form khi mà chúng ta nhập chi tiết uh, chúng ta sẵn sàng mở gem control panel và chúng ta nhấp vào hai nút Apache và MySQL thì sau khi mà đã chạy xong rồi thì chúng ta có thể sẵn sàng uh, làm việc với nó và bây giờ chúng ta mở navigate ra navigate các bạn dùng bàn 9 10 11 được hết nhé cái gì cũng được đấy thì trong cái phần shopping này chúng ta thấy phần chi tiết của chúng ta gồm có item code feature 1 2 3 4 5 chúng ta có thể uh, cho cái feature 1 ở dưới dạng là một cái văn bản còn ba cái này là hình ảnh của một sản phẩm chúng ta chụp các góc độ để khi mà chúng ta đăng lên trang web thì chúng ta có thể nhìn thấy nhiều hình ảnh khác nhau và chúng ta cho một cái thuộc tính bên trong bootstrap ờ, đó là chúng ta sử dụng ờ, ờ, một cái vòng lặp để cho nó hiển thị ảnh lần lượt ra đấy chúng ta sẽ làm cái đấy sau còn bây giờ chúng ta đang làm mà backend với cái backend thì chúng ta đã đến cái phần hôm trước tôi đã nói rồi hôm trước là chúng ta đã chọn eco view và chúng ta nhập uh, chi tiết thì ở đây chúng ta đã eco view lên cái này hôm nay tôi đổi uh, thông màn hình cho chúng ta để chúng ta nhìn rõ được các lệnh luôn đấy thì bây giờ tôi sẽ localhost rồi chúng ta thấy rất là nhanh đúng không rồi chúng bây giờ chúng ta sẽ vào site Đấy, vào site nhá các bạn chú ý này trong cái rau này các bạn nhấp vào nhé thì nó đã hiện ra một cái loại rau rồi thì ta để đây chúng ta dùng uh, rất nhiều cái chức năng của bút chat để, để chúng ta hiển thị ra cái này là uh, r mo vân vân thì cái này chúng ta sẽ làm sau bây giờ chúng ta vào say chúng ta chọn say chúng ta vào đăng nhập sản phẩm trong phần rau sạch đây tôi mới có một sản phẩm thì uh, rau sạch đây là những cái uh, đây chính là cái phần gọi là phần cơ bản của sản phẩm bây giờ chúng ta sẽ thêm vào một vài cái thuộc tính nữa đó là chi tiết Đấy. thì chúng ta phải thay đổi những cái thuộc tính như này để nó cho chúng ta trên cột trên đây vậy thì để thay đổi cái đó thì chúng ta vào view view nhá chúng ta chọn là phần upload chi tiết về chúng ta sẽ sửa sửa cái form tất cả những cái này các bạn cứ để thế Đấy. chúng ta là uh, gọi nó ra để chúng ta ghi chi tiết cái sản phẩm bây giờ chúng ta sẽ thay đổi các yếu tố trong này thay đổi các yếu tố trong này Đó rồi bây giờ tôi sẽ thay đổi nhé tôi cho một cái là ờ, mô tả mô tả sản phẩm mô tả thêm sản phẩm Đó, ok còn từ chỗ này đến chỗ này chúng ta xóa hết đi chúng ta xóa hết đi nhá rồi chúng ta xóa cả cái phần này đi chúng ta chỉ để cái à, kia thôi Đấy, bây giờ chúng ta sẽ thay cái hidden category này chúng ta cũng sẽ xóa đi chúng ta sẽ xóa đi Đấy, cái này các bạn nhập thêm và bây giờ chúng ta sẽ cho toàn file input ra à, tôi cho cái hình xuống dưới này rồi ờ, à, riêng mô tả sản phẩm này thì các bạn cho một cái input rồi. tai bằng test Đó. À, name à, bằng uh, factor một nhá các bạn cho cái này nhá người ta đặt tên bảng nó như vậy rồi thì cái này chúng ta cho for là factor một rồi còn cái này các bạn là hình ảnh sản phẩm thứ nhất Đó rồi các bạn cho cái này cho tôi là từ pressure 2 ở bảng của chúng ta là 1 2 3 4 5 2 3 4 5 vậy chúng ta sẽ đặt vào đây là name đầu tiên pressure 2 à, nhập hình ảnh thứ nhất và đó tôi chọn thế và tôi cho xuống dưới này còn ba hai ba bốn ờ, cho số nữa Rồi, ờ, tôi thay cái thứ nhất này thứ hai thứ ba thứ tư các bạn nhìn thấy nhá cái một của chúng ta là một rồi hai cái này thì phải là ba cái này là bốn cái này là năm Đó. và cuối cùng là button của chúng ta rồi tương tự cái bảng ở phía dưới nữa thì chúng ta cũng như thế chúng ta thứ nhất là chúng ta cho là cột thứ nhất là cột mô tả mô tả thêm Đấy, cái thứ hai là các bạn cho thêm cái ảnh thứ nhất ảnh một ảnh hai Rồi, ảnh ba đây là header nhá ảnh ba đây chúng ta cho ảnh 4 đây chúng ta cho ảnh năm. Đấy, ta đang sửa cái ờ, font em của chúng ta đấy ta xóa cái này đi đấy. rồi ok dưới đây thì chúng ta xem có mấy cột tất cả một hai ba bốn năm sáu bảy chúng ta sẽ xem là một hai ba bốn năm sáu bảy ta xóa tạm lên một cái rồi bây giờ chúng ta chạy lại cái này nhé đấy thì ở đây là mô tả sản phẩm đã thêm vào đây tất cả cái này chúng ta cho vào đây đúng không mô tả chúng ta cho nó to ra một tí cũng được bây giờ chúng ta đã nhập các hình ảnh vào đây rồi rồi bây giờ tôi sửa đi một tí nhá rồi tôi cho cái phần đầu tiên mô tả input tay bằng text ok bây giờ tôi uh, upload product upload product tôi xem nào có cái gì hay ở dưới này thêm cái nữa the protect area này tôi lấy tôi cho vào bên trong chi tiết này à, thay cái thuộc tính này đi Đó. name của nó là feature 1 bây giờ các bạn chạy lại các bạn xem Đấy, mô tả chúng ta sẽ vào đây ok chưa ảnh 1 ảnh 2 ảnh 3 và action thôi được rồi cái này chúng ta sẽ xóa xong Đấy, thì nó sẽ tụt cái này vào trong bây giờ chúng ta đã xong cái phần nhập Đấy. bây giờ chúng ta sẽ làm cái gì các bạn nhìn thấy đây là rõ nhé tôi đã thay đổi tên của các uh, thuộc tính gọi là các cần trôn trong form bây giờ nó là ghi chi tiết cho xem cái này có trùng với phần upload product không ghi sản phẩm ghi sản phẩm sửa ghi chi tiết ok vậy nó sẽ là ghi chi tiết rồi Đấy upload lại như chi tiết rồi đến chúng ta nhìn thấy ghi chi tiết là ghi vàng. ok bây giờ ta chạy nhá lên này rồi bây giờ chúng ta thử ghi vào đấy ghi sản phẩm chi tiết file not found tức là với cái lỗi này là chưa có chúng ta chưa lập trình cho nó đúng không các bạn bây giờ chúng ta phải đi lập trình cái phần cần chôn lớp rồi ok bây giờ các bạn sẽ vào controller nhập chi tiết bây giờ chúng ta cho vào một cái này chúng ta public function Đấy, public function nhá rồi chúng ta sẽ là ghi chi tiết nào bây giờ chúng ta lên đây Đấy, ghi sản phẩm chi tiết ok copy lên này chúng ta nhấp Eco, ghi chi tiết ghi chi tiết chúng ta cứ làm lần từng bước một đừng vội vàng mà chúng ta ấy để chúng ta xem nó có chạy ra không à, và chúng ta vào vào trong đó để chúng ta xem nhá ghi chi tiết này bay google là sản phẩm chi tiết đúng các bạn đấy khi mà chúng ta ấn vào cái submit này lập tức nó sẽ gọi cái này ra gọi này ra vậy thì chúng ta phải làm thế nào để cho nó lên được cái đó lên được cái đó đúng không bạn rồi bây giờ chúng ta sẽ vào trong config chúng ta xem nhé ghi chi tiết rồi bây giờ chúng ta sẽ ghi một cái là ghi chi tiết vào đây ghi sản phẩm chi tiết rồi tiếp theo là trong nhập chi tiết controller đó những nhà sư biết cần thượng lời chúng ta cho rằng copy cái này xuống đưa xóa cái product controller đi rồi chúng ta ghi sản phẩm chi tiết ghi sản phẩm chi tiết là cái phương thức chúng ta cho vào thế là đường dẫn nó đi đúng để tránh sau này khi đăng lên ờ, server rồi mà nó không thấy thì có nghĩa là chúng ta lại phải làm lại rất là mệt rồi bây giờ nhá chúng ta sẽ chọn ấn này vì chi tiết ok rồi ra rồi đúng không các bạn ấn này ấy ngon chưa ngon rồi đúng không bây giờ chúng ta sẽ làm làm đường dẫn cho nó đường dẫn cho nó nào bây giờ chúng ta sẽ vào trong chi tiết nhá thì bây giờ chúng ta sẽ uh, vào controller product chúng ta chúng ta sẽ đưa nó ra một cái nhé chúng ta sẽ đưa cho nó một cái ghi sản phẩm đây, đây là ghi sản phẩm nào bây giờ các bạn này chúng ta copy cái đường dẫn này nhá copy đúng cái này ra ta sửa đó copy cái này ra nhá chúng ta copy đúng này ra copy rồi đưa sang bên này xóa dòng này đi nào bây giờ nhá kiểm tra cái form của chúng ta form của chúng ta thì bây giờ nó là feature one cần một cái thôi yêu cầu một cái feature one nếu feature one thì đường dẫn lại hiện lên cái đây cái mà vừa xong ấy tab nhập sản phẩm Đó. chúng ta phải là phải đưa nó lên như thế tab nhập sản phẩm đúng không bạn rồi chúng ta sẽ đưa nó lên trên đây ờ, nhập sản phẩm chi tiết Đó. rồi ta sẽ để giảm như thế nhá nhập chi tiết sản phẩm nhập chi tiết sản phẩm đây copy cái đường dẫn này vào đây ta lại đưa trở về một cái form là đó rồi trả về đây nhá rồi các bạn để ý đến đây là item code đúng các bạn rồi bây giờ chúng ta phải nhớ là item code ghi sản phẩm chi tiết đó thì bây giờ chúng ta lại nhìn thấy ở trong này Kết cò đi bằng nét va ở trên đấy Đúng không? Rồi chúng ta sẽ ghi sản phẩm chi tiết Vậy thì ở trong cái này Trong cái à, trong cái phần đầu bài bình chúng ta đến đấy đã bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu tiếp nhé à, đến chỗ này thì chúng ta chưa chắc đã lấy được uh, cái này xuống luôn cái này nó không thể xuống luôn nó xuống trong form vậy thì chúng ta phải Đó, ví dụ này Đó, ra đây rồi kích ra đây rồi đúng không thì chúng ta phải lấy ra cái rau Đó, ờ, ta lấy rau ra truyền vào đây rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy truyền vào đây nhá rồi các bạn ghi là item code ở trên phần trên item code đúng như thế này item code đây item code bằng bằng this request uh, ờ, URI get segment get segment của chúng ta đây là chúng ta đếm này public từ public trở đi là uh, bắt đầu đếm nha một hai đây là đường ờ, một cái segment và cái này là segment thứ hai chúng ta cho bằng hai Đấy. sau đó item code sẽ được truyền vào trong đây item code sẽ truyền vào trong đây rồi truyền vào trong nhá các bạn ghi cho tôi một cái mảng a item code Đấy, mảng kiểu này bằng item code rồi bây giờ ta mới truyền phẩy a vào đây rồi biến a được truyền vào trong form upload detail đây được truyền vào trong upload detail đúng chưa các bạn rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy item code ra ta nhét nó vào trong đây thế thì để làm được nó vào trong này thì các bạn sử dụng biến hidden Đấy, các bạn cho là uh, hidden and à, input Đó. time hidden biến này biến ẩn nó là một controller nó giữ ẩn thôi nhá rồi chúng ta ghi name item code Đó. bây giờ nó sẽ nhận giá trị ẩn luôn value bằng mở ngoặc bằng ra cho tôi nhá value bằng Đó, hiện ra chỗ này các bạn cho tôi là item code ở ờ, tôi giải thích nhá khi truyền nó gọi sang cái tại cái thời điểm mà nhấp vào đường link form của cái kia nó hiện lên item code item code truyền vào form này để nó cùng upload các hình ảnh sang bên kia cùng nhau để nó giữ tức là nó nắm giữ các bạn hiểu đây là nó nắm giữ nhá rồi item code sang đây rồi thì bây giờ chúng ta mới đưa về đây đưa về controller rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy item code ra ta ghi là item code bằng zip ta lại lấy ngược lại bằng request get va get va đâu get va get va rồi get va ở đây các bạn ghi là item code đấy nếu không đúng thì nó sẽ đưa về đây bây giờ chúng ta mới truyền cái item code này vào chỗ này để nó đưa về cái form item code đấy rồi nếu không bây giờ xử lý xong cái việc đó rồi các bạn thấy chưa truyền đi truyền lại như kiểu đá bóng à, giống như đội đầu cho đội nào à, phát bóng cho người kia người kia lại phát bóng, bóng trở lại thì nó vẫn giữ cái biến item cốt đấy nha chúng ta đến đây rồi ok rồi ngon rồi đấy và bây giờ chúng ta sẽ làm bốn cái ảnh bốn cái ảnh rồi bây giờ để xử lý cái ảnh thì các bạn làm cho tôi sang bên controller product ta sẽ xử lý cái ảnh thôi ta cóp từ chỗ này cho đến cái chỗ Ồ, chỗ, chỗ, chỗ, chỗ, chỗ này đi là xử lý ảnh của bài trước nhá các bạn nhớ rồi các bạn cứ thế cho sang thôi copy ta đưa vào chi tiết Đó. ảnh thứ nhất là picture 2 hai nhá rồi bây giờ path là tôi sẽ đổi xuống đây để khỏi lẫn hình ảnh nào upload à, product rồi đúng không rồi bây giờ tôi à, sẽ làm một cái thư à, mục nữa là ừ, tôi để cho nó riêng biệt ra product detail bây giờ chúng ta chỉ vào đây này rồi nhá đưa sang đường dẫn này ghi ảnh vào đây ảnh sẽ mua vào đây đấy tôi được cái này full pass đây full pass full pass một nhá à, full pass hai đấy tôi đưa vào đây là full path hai chưa full pass ok full pass 2 bằng pass cộng cho nên full pass 2 chúng ta xử lý ảnh đến đây nhé ok rồi chúng ta lại tiếp tục bây giờ chúng ta sẽ copy cái đoạn này ra Đấy, cái này là chúng ta ghi là em của gì của ít kiểm tra n của x kiểm tra vậy bây giờ chúng ta sẽ cho này ra đây ta sẽ và một cái tiếp theo ảnh hai ảnh thứ hai rồi ảnh thứ hai thì các bạn ghi cho tôi nhá ảnh thứ hai nếu các bạn thay để cho nó cho ờ, chuẩn thì các bạn có thể để nguyên được cái này cho picture 3 Đấy, path thì bằng này uh, path bằng này full path đây là các bạn cho full path 3 full path 3 Đấy. nếu các bạn cẩn thận thì các bạn tên file trên là file thì đây là file 2 trên file 2 bằng file 2 được chưa trên file bằng file 2 uh, ờ, path thì chúng ta để nguyên như này file 2 file 2 đúng không file 2 được chưa tên file 2 uh, ờ, rồi path đây là file thứ hai đây là path 3 không phát ba ôi xin lỗi chúng ta đặt luôn nó là ba thì cho dễ ba ba ba ta cho là ba và đây là ba chúng ta cho là ba cho vào đây là ba cho đây là ba nhé đấy cho nó chuẩn luôn rồi bắt ba rồi đúng không rồi bây giờ chúng ta lại tiếp một cái nữa ảnh thứ tư ảnh thứ tư rồi các bạn cho là file 4 picture 4 file 4 file 4 Đấy. file 4 file 4 file 4 tên file 4 file 4 path 4 path 4 có phát 2 phát 4 rồi có một cái cuối nữa 44 hết nha ok xong chúng ta ghi tiếp tục ảnh số 5 ảnh số 5 file 5 file 5 tên file số 5 bằng file số 5 ờ, nếu file 5 đúng file 5 đã được chuyển file 5 tên file 5 path 5 file 5 path 5 ok xong hết tất cả các ảnh Đấy, bây giờ chúng ta bắt đầu mới tiếp tục bây giờ ta sẽ lấy cái mảng A là mảng data các bạn ghi cho tôi chữ data nhé hay là dữ liệu nó sẽ bằng Đấy. ngon rồi bây giờ ta chỉ việc là đặt tên thôi Đấy. nào bây giờ nhá à, chúng ta thấy là item code ngon rồi đúng không rồi chúng ta ghi này item code bằng item code phẩy phần tử thứ hai street Đấy, bằng full part 2 ta nhìn thấy nhá full part 2 full part 3 full part 4 4 full path yksi Compang 2 Đó Vậy này Rồi bây giờ chúng ta sẽ ta sẽ cho cái này là picture picture one two three four five chúng ta sẽ thay đổi này. một hai ba bốn năm này cái màng của chúng ta đã ngon đúng các em đúng rồi nha các bạn nhé bây giờ chúng ta bắt đầu mới gọi con trỏ kia ra để nó làm việc vào đây bây giờ cái con trỏ là product zip product đi theo ở phần hàm con chắc hàm con chắc là hàm khởi tạo vậy khi khởi tạo rồi nó đã có rồi bây giờ chúng ta chỉ gọi nó ra chúng ta đưa vào ghi nào chúng ta zip và pointer Đấy. tiếp theo chúng ta add feature chúng ta chỉ cần cho data Đấy. add feature data thì item code nó vào đây nha ai cần code nó vào bạn chỉ cần thế này thôi chưa thôi và bây giờ cuối cùng là chúng ta lại đưa về đưa về cái kia eco view chúng ta lại đưa nó về về dinh Zington vào đây và lại cho Zington path ở đây của chúng ta là path là gì nó chưa biết phát là bay URL chúng ta cũng copy vào đây đưa xuống đây Đấy. bây giờ chúng ta thử nhé rồi vâng. ờ một hai ba bốn mô tả sản phẩm cái này tí ta xóa đi đây là rau các loại sạch sẽ sạch sẽ ta chọn ảnh Đấy, ảnh ví dụ ta chọn một loại nha một phát này rồi hai phát này ba phát này bốn phát rồi ta ghi vào đó, nó ghi rồi nhưng ở đây nó chưa chạy ra vậy ta xem là bốn ảnh này đã chui vào chưa vào rồi ờ. refresh phát ta xem ở trong phần chi tiết ra thêm nhé rồi ta chạy cái này là ta biết chưa ra đúng không vậy thì ta phải tìm lỗi ở chỗ nào ta xem cái data này nó có ra chưa feature 1, feature 2, feature 3 Đó. ok bây giờ tôi sẽ cho cái này ba năm deco item code phương hướng này như vậy nó chỉ bị lỗi ở một chỗ nào đấy thôi các bạn nhé cho nên là cái này chúng ta phải là item code feature one à, à, cái này sai chỗ này một nó là một click chữa one rồi bây giờ chúng ta nhập lại nhé rồi chúng ta chọn các loại rau như mô tả rồi chúng ta chọn ảnh một ảnh hai ảnh 3 ảnh 4 đi vào ok bây giờ ta xem cái này chưa vào đúng không vậy thì ta phải kiểm tra lại cái ờ, data này xem sao và đăng đấy cái này nó vào rồi ảnh nó vào rồi các bạn ơi ảnh nó vào rồi ảnh đã vào rồi ta thành công ở chỗ này bây giờ ta xem là cái uh, này 2, 3, 4, 5 à, 5 cái vào vậy 5 cái vào 5 cái vào chúng ta xem nhá cái 5 này Xong chúng ta dò xem nhé Rồi file 5 vào File 4 4 File 4 nhé File 4 này File 5 này File 3 23 Part 3 File 3 Part 3 File 3 Đấy Bây giờ chúng ta xem nào file 1 file 2 chúng cho mình là 2 2 2 2 2 2 nhá đây là 2 rồi cái này là 2 2 số 2 số 2 là full path 2 đấy chúng ta chú ý chỗ này là full path 2 vậy chúng ta xem lại ở đây tôi lại xóa một cái này đi tôi xóa đi nhé giờ chúng ta vào trong cái phần này chúng ta xem chi tiết của chúng ta chuẩn chưa rồi picture 1 này control chỗ này chúng ta xóa được cái này đi picture 1 picture 2 picture 3 picture 4 à picture 5 chưa có copy xuống một cái nữa ảnh thứ nhất thứ hai thứ ba, thứ tư Thank ngon rồi một hai ba bốn năm vậy thì chúng ta lại phải làm lại một lần nữa rồi bây giờ chúng ta tiếp tục đến phần này ta sửa này các bạn thấy là chúng ta làm lộ đấy một hai ba bốn năm đâu chúng ta xem lại xem lại picture một là text area ảnh thứ nhất ảnh thứ hai ảnh thứ ba hành thứ năm đây đây đây đây xóa ra đi hai ba bốn năm ok bây giờ ta sẽ đây gọn gàng rồi rồi bây giờ chúng ta chọn đây nhá ứng với mã sau này bây giờ tên sản phẩm là loại ở loại rau sạch rồi ta xem có bốn ảnh vào chưa nhá một hai ba 4 Rồi, ta ghi vào chúng ta nhìn thấy này rau này đây mảng nó ra nhé rồi ok mảng ra ngon lành làm xong khi nó ra đến đây rồi ra đến đây rồi thì chúng ta chưa ghi vào cơ sở dữ liệu bởi vì chúng ta chưa có cái hàng này chúng ta đưa chưa có hàng này và bây giờ chúng ta sẽ mở cái hàng này ra đúng không đấy chúng ta mở hàng cái ra và chúng ta cho cái va đâm này bịt đi ok bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại rồi ta nhập lại nhá ok này các loại rau sạch rau sạch chọn tên một tập tin 2 ảnh 2 tập tin 3 ảnh 3 tập tin 4 ảnh 4 ghi vào Đấy, bây giờ chúng ta xem đây nhá xem cái ghi data này nó vào chưa add fracture à, chúng ta phải kiểm tra con trỏ này con trỏ này ở model aperture aperture aperture and item problem aperture they were readable readable khi bạn đã sửa đúng bài connect rồi zip db connect rồi ok app feature zip db insert id ta sẽ lại xem lại chỗ này nhập chi tiết một tí rồi ảnh đi vào rồi ngon rồi đấy ta xem là full path 2 này code item này full path 3 full path 4 full path 5 ờ, một à, từng hướng ra xem nhé code item code item feature 1 feature 1 feature 2 feature 2 à, đây, đây, đây, đây, đây các bạn feature 1 code item đây rồi feature 1 feature 1 sai Đấy. cái này của các bạn chúng ta phải làm à, đây đây đây trở một chỗ này tôi nhận thêm một cái nữa đó cái này nó phải là zip chấm request chấm get va cái này chúng ta ghi cho tôi là tuyết trường một à. thì cái này là lấy cái cái text bóc à cái cái um, cái gì nhỉ cái ờ, đúng rồi à, cái hộp gọi là text area text area của chúng ta đây text area Christian Tech Area à, nó là Tech Area các bạn ạ à, chúng ta chúng ta nhầm mất mấy chỗ từ cái hai mới vào cái hai cái ba và cái ba cái bốn và cái bốn cái năm và cái năm đúng các bạn rồi à, bây giờ chúng ta sẽ cốt item vào cốt item nhé rồi bây giờ chúng ta sẽ làm lại một lần nữa sản phẩm rau cơm sạch Đấy. rồi các bạn chọn một hai ba bốn chi rồi rồi bây giờ chúng ta phải lên xem cái này xem chưa vào đến cái chỗ này và đâm ra cái này ra để tôi xem lại cái một hai ba chúng ta sẽ chọn lại nhé rồi bây giờ chúng ta xem này code icon rau này feature sản phẩm cờ sạch feature hai này upload rồi feature ba feature bốn feature ba feature bốn feature năm đều ra hết rồi đấy bây giờ nó chỉ còn ở lại những con trỏ này thôi Đấy. sợi con trỏ này đang khởi tạo feature ok xem đây nó giống nhé rồi cái gì rồi cái này nữa upload file upload file interface rồi bây giờ tôi chuyển cái này nào cũng vẫn đúng vẫn như vậy nha các bạn nhé nhưng mà tôi kiểm tra lại rồi bây giờ tôi sẽ cho một cái nữa là use à. tiếp theo là model tiếp theo là product product picture uh, ờ, product đây không là product picture nhỉ uh, product product detail product detail Đấy. cần bạn này Đó, bây giờ chúng ta mới con trở này new new ở đây chúng ta là product đấy product không đi theo nữa là feature feature model đây rồi tôi nghiên cứu lại một tí nha các bạn rồi chúng ta thấy là lúc nãy ấy, là à, vừa xong thì à, cái item code này nó không có dấu cách à, có dấu cách thì chúng ta thấy là cái bảng này nó đúng như là các thuộc tính ở đây item code và dấu cách nhá feature 1, feature 2, feature 3, feature 4, feature 5 đó là đều xuất hiện lần lượt ở đây vậy bây giờ chúng ta sẽ thử chúng ta thử nhá thử xong cho nó xong luôn đó thì bây giờ chúng ta nhìn này cái thư mục này của chúng ta chưa có hình ảnh nào bây giờ chúng ta sẽ chạy ta sẽ chạy quay về đầu ta chạy ta nhập nhá đây ta nhập cho cái chi tiết rau này thì bây giờ <laughs> mô tả giống như chúng ta sản phẩm máy tính thì chúng ta mô tả kỹ hơn đây cái bảng này là bảng chi tiết thôi Đến bây giờ, giờ, giờ tôi thử mô tả là đây là các sản phẩm rau sạch cực kỳ ngon đúng không ví dụ như thế và tôi chọn các hình ảnh lên đây một này hai này ba này bốn này à, tôi ghi vào nhé à, ghi vào rồi cái đây ta chưa cho hiện ra thì chúng ta nhìn trên này nhé chúng ta xem cái bảng này nó hiện ra chưa nó hiện ra thì sau này chúng ta mới đưa lên trên frontend được nó mới hiện các hình ảnh nó được chúng ta thấy này à ra rồi các sản phẩm rau sạch này feature một đường dẫn lên ảnh chế biến quả feature hai đây feature ba feature bốn đều cho chúng ta cái hình ảnh của nó đó và các bạn thấy là đã ngon rồi Feature 5 cũng vậy thôi Đó. Và chúng ta đã được cả ba bốn loại đúng không? Đấy. Thế bây giờ chúng ta kiểm tra ở bên trong thư mục của phòng A ra rồi. Đấy. Đấy, chúng ta ra rồi nhé thế ra rồi thì bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra xem nào full pass 5 này 5 mu vào này file 5 này file 5 này file 5 này đây là feature 5 5 thì nó phải bằng 5 5 vào đây sai chỗ này nhá ta kiểm tra lại là file 5 ở đây 4 ở đây rồi 3 đây rồi hai rồi ok xong rồi thì việc của chúng ta còn lại là chúng ta sẽ sau chúng ta sẽ sâu cái chi tiết này cùng với cái sản phẩm ở đây rau này tỷ tỷ à, tức là một cái ràng buộc là một một đấy một cái này tham chiếu sang một cái này rau CR17 đúng không đấy chúng ta thấy mã rau như đây và các thứ này đều ra đây rồi đấy và chúng ta sửa sửa cái thứ hai chúng ta thêm rau thêm sản phẩm thứ hai thì nó sẽ ra riêng của sản phẩm thứ hai với tỷ lệ này một một đây là mô tả của một hàng này nhé hàng này là mô tả cho một hàng này vậy trong bài toán này chúng ta thấy là có cả một nhiều có cả một một đúng không các bạn đấy một nhiều một một có nghĩa là sản phẩm và sản phẩm chi tiết và sau đó thì chúng ta sẽ sau này chúng ta sẽ cho một cái gọi là thuộc tính trên bootstrap để nó chạy xoay vòng các các hình ảnh cho chúng ta xem giống như các trang mà bán à, máy tính thì có mặt trước mặt sau máy tính bên trong máy tính này nhìn tổng quan này xe máy cũng vậy ta xem số xem má rồi xem bên trong ô tô thì xem nội thất xem tay lái xem các phụ kiện rồi xem bên ngoài ta chụp bốn ảnh bốn ảnh là cũng có thể cho khán giả xem thoải mái rồi thì bài hôm nay tôi kết thúc ở đây chúc các bạn làm à, các công việc cho tôi giống như vậy để à, các bạn có thể làm được cái sản phẩm và bây giờ là chúng ta đã kết thúc xong cái phần sản phẩm thì còn xóa thôi xóa thì các bạn tự làm được áp dụng cái bài trước để chúng ta làm tôi xin kết thúc bài học ở đây nhá